đang uh, xin chào bạn sau này đang uh, xin giới thiệu các bạn máy Dragon uh, LT6000D máy uh, ờ, Daiwa máy do Daiwa Việt Nam sản xuất máy rất nhẹ hộp có sách hướng dẫn sử dụng và long đen của lô con cước hộp này tỷ lệ à, truyền 5.1.1 trọng lượng máy là 320 gram Được dạ. không? Magazine à, Việt Nam Đấy. Dạ. Là dạ, tay quay máy trọng lượng là 320g à? kéo à, mát kéo kéo khỏe nhất là 12 kg tỷ lệ thu dây 92 cm khá nhanh với dòng máy 6000 thì là nhanh các bạn biểu tượng đây qua 5 vòng bi cối khá nhẹ rồi những khối khác rất nặng nhưng khối ờ, này là nhôm cc rất nhẹ giảm tối đa trọng lượng của máy trục to chứa của dây ờ, ba dây 0,3 là 310 mét 0,37 là 250 m. 0,22 là 420 m. Ừ. khá đây. tốc độ thu dây quá nhanh quá rất nhẹ bạn cân cho các bạn xem lô ờ, nặng bao nhiêu gram nhẹ lắm chưa được 50 gram ạ. Chó. 48 gram khá nhẹ mọi người rằng lô khác thì rất nặng lô này nhẹ nên giảm tối đa trọng lượng của máy này, cần uh, máy không chưa có lô cho đúng như thông số của nhà sản xuất ghi trên uh, trên uh, vỏ và máy không 2567 cộng thêm cái lô đi trăm hai mươi gram chênh 5 gram 125 gram vừa rồi đang uh, à, vệ sinh đã giới thiệu các bạn máy Legoland à, LT6000 à, 6000D của à, Daiwa Việt Nam sản xuất. Hải đang à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Viễn Sinh.